Với video clip hôm nay mình uh, xin chia sẻ cho các bạn về cái bản cập nhật uh, mới nhất uh, của game nông trại kiếm tiền Ron Farm thì um, như đã thông báo thì um, vào lúc 5 giờ ngày 29 tháng 3 2023 thì Ron Farm đã chính thức uh, update một cái uh, phiên bản uh, phiên bản mới uh, thì trong cái phiên bản lần này cũng không có gì thay đổi so so với những phiên bản trước thì à, ron farm vẫn năm chạy ron farm vẫn giữ nguyên à, lý do họ à, nhà phát hành thông báo á, là cái um, cái file update quá nặng do đó là không thể tải lên được giống như lần cập nhật trước à, lần cập nhật này nó chỉ có hai cái thay đổi cơ bản mà các bạn phải uh, lưu ý cái thứ nhất là cập nhật thêm hai con game à, mình sẽ ra cái giao diện ngoài cho bạn xem đây à, con game uh, ron vít này nè à, với uh, ờ, quay mánh mánh mánh khi đây là hai con game mới cập nhật còn uh, cái năm chạy ron farm thì vẫn không thay đổi nhưng nó có một cái thay đổi uh, cơ bản mà các bạn cần phải biết đó là chỗ uh, cái trang trại ngân hàng thì cái trang, trang trại ngân hàng này á cái lãi suất nó đã thay đổi đối với kỳ hạn 7 ngày á à, trước đây á, là 1.8 bây giờ chỉ còn 1.5 và kỳ hạn 15 ngày trước đây là 2 chấm bây giờ chỉ còn 1.7 à, tương tự như các à, gói khác thì à, thay bỏ thay đổi theo à, thì có à, cập nhật lần này có hai cái thay đổi à, lớn là các bạn à, à, chú ý à, hiện tại thì à, game đã cập nhật hoàn thành ừ, vào lúc khoảng tầm cả 10 giờ à, hôm nay à, nhưng ừ, cái về cái à, rút tiền đó các bạn thì à, vẫn còn treo thì dự kiến á, um, à, confirm sẽ tiếp tục update cái phiên bản mới vào ngày 1 tháng 4 dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 1 tháng 4 và những cái lệnh rút tiền sẽ được à, à, thực hiện thì à, cho đến thời điểm này đã cập nhật xong cái phiên bản update và à, lệnh rút tiền vẫn còn treo à, chúng ta chưa có rút được à, và một cái nữa là các các bạn um, chú ý là ở chỗ thông báo của cái nhóm chính á à, là ở cái bản cập nhật à, tiếp theo mà à, nhà phát hành đã thông báo vào ngày 1 tháng 4 á à, nâng cấp farm dự kiến nè ngày 26 tháng 3 đến 19 giờ ngày 1 tháng 4 à, dự kiến á, thì hiện tại bây giờ mới chỉ chạy cái gói ờ, đơn giản là up hai con game mới thôi còn lại cái gói dự kiến cái đông chạy mới các bạn sẽ được chứng kiến là như thế này nè bạn mình sẽ show cái ảnh lên đây à cái trang chạy năm chạy này nó sẽ à, cái giao diện nó khá là đẹp và nó có các như là nuôi ngựa nè à, thỏ nè à, bò thì trước đây đã có rồi và các các cái máy uh, sản xuất kìa nè thì bông hoa lúa thì nó tương tự như uh, uh, nông trại cũ ở đây nè có các uh, sản xuất nè như ở đây là gà gà vịt bò đó các máy sản xuất nâng cấp con cam dự kiến uh, vào 19 giờ ngày 1 tháng 4 sẽ xong thì nội dung thông báo là thế này các bạn mình sẽ xô cái thông báo lên cho các bạn xem vì dung lượng game quá tải nên hiện tại không thể hoàn thành cập nhật trọn vẹn trong lần này. Hứa hẹn vào ngày 1 tháng 4 sẽ hoàn thành cập nhật nhanh nhất cho người chơi. Đợt cập nhật này sẽ có một chút à, thay đổi như thì hai cái thay đổi lớn mà mình đã thông báo cho bạn xem rồi đó. Thứ nhất là là lợi nhuận thu hoạch cũng như ngân hàng à, và thêm hai trò chơi à, mới Don Farm những tin đồn về game sập à, nó cũng chỉ là tin đồn thì những tin đồn thì à, nhà phát hành rem bác bỏ nha ừ. hồi nãy mình à, ở à, đây mình sẽ đóng cái này xuống các bạn hồi nãy mình thu hoạch mình quên để ý là cái táo còn thu hoạch được trăm trăm không để một tí mình xem lại cái video thì à, báo là có à, chút thay đổi về thu hoạch mình không biết thu hoạch có bị giảm hay không à, và cái à, cái hàng này đã giảm rồi giảm à, cái lãi suất rồi và chỉ cập nhật trong phiên bản này chỉ cập nhật hai cái game mới và cái à, lãi suất thôi còn hiện tại tình trạng rút tiền vẫn đang ở treo à, chưa các bạn chưa có rút được thì đợi đến cái phiên bản à, 1 tháng 4 à, xem như thế nào thì à, game nhà phát hành đã bác bỏ những tin đồn thì các bạn à, cứ à, tin tưởng vào à, mình nghĩ chắc à, nếu như update thành công cái phiên bản mới á, thì game sẽ không có bị sập và à, game sẽ kéo dài một thời gian nữa cũng có thể là lâu hiện tại thì um, cái phiên bản này đã chuẩn bị update hai lần rồi nhưng không thành công à, lần thứ ba mình cũng không biết như thế nào thì uh, họ hứa hẹn là ngày 1 tháng 4 sẽ update được cái phiên bản đó à, các bạn uh, lưu ý là ở uh, có một cái thông báo mình quên để ý tại năm chạy dưới chính mình không có thử ngay chỗ là tính tiền em đồng hồ giống anh hiên y chang mua nhiêu vậy em dạ trăm rưỡi ạ à. đáng lòng vì mua mắt mua rẻ hơn tại shopee tại app shopee ngay đợt cập nhật này sẽ có chút thay đổi về lợi nhuận thu hoạch à thì thu hoạch mình chưa có test các bạn nào test thử xem thế nào mình quên để ý à, không để ý là thu hoạch có bị giảm hay không và cái ngân hàng thì mình đã cho các bạn xem rồi á ngân hàng lãi suất ngân hàng đã giảm rõ rệt rồi à, và hai con game mới thì mình đã giới thiệu cho bạn rồi đó uh, Quýt Mến Khi và Ron Ron Ronwick à, những tin đồn về game sập cũng như là tin đồn là tin đồn thôi thì họ bác bỏ nha thì bản nâng cấp à, dự kiến à, vào ngày 1 19 giờ ngày 1 tháng 4 sẽ xong để giao diện game thế này mình thấy giao diện game cũng cũng khá là bắt mắt và đẹp thì các bạn cứ à, đợi đến ngày 1 tháng 4 à, xem thử cái phiên bản này nó sẽ như thế nào còn hiện tại các bạn test thử xem cái à, sản lượng mình thu hoạch có bị giảm hay không thì họ thông báo là đã giảm đó à, mình hồi nãy mình cũng sơ ý à, để mình xem lại cái video lại xem cái thu hoạch táo có bị giảm không và cái um, các sản lượng trồng trên cái uh, đất có bị giảm không sẽ đọc cái này xuống nha thì mình đã thu hoạch hết rồi mình quên để ý nữa à, thì uh, lẽ ra mình để ý thu hoạch mình làm video cho anh em thôi nhưng mình bận quá mình đã thu hoạch hết rồi trong cái lúc làm video này thì không có cái gì để thu hoạch có lẽ thu hoạch táo mình quên để ý à, thì các anh em cứ à, test thử thôi nếu mà họ thông báo thì chắc chắn sẽ giảm thôi à, chắc chắn là sản lượng thu hoạch sẽ bị giảm nè và cái à, thêm một cái nữa là cái à, cái à, nhà hàng này đã giảm rõ rồi mình đã à, làm video cho bạn xem rất là rõ về cái giảm sản lượng này rồi để mình à, à, mình sẽ review lại cái à, video mình thu hoạch xem thử như thế nào các bạn à, các bạn đợi mình tí nha thì mình đã review lại xem thử à, là có thay đổi về cái à, à, nông sản ở cây táo không à, sản lượng ở cây táo không thì không có thay đổi các bạn mình à, vẫn thu hoạch là 100 hai à, 1 triệu 200 à, ngàn vàng nha à, vẫn y như cũ thì à, thu hoạch này một cây táo cũng là 60 ngàn còn về ờ, cái nông sản trên đất này nè mình ờ, mình không để ý thì các bạn có thể test thêm có thay đổi hay không còn hai cái thay đổi lớn mình đã nói rồi à, thêm hai con kem và một cái à, à, lãi suất của trang trại ngân hàng có thay đổi thì à, tóm lại trong là cập nhật này à, cái Ron Farm không có thay đổi gì lớn chủ yếu là thay đổi về cái um, lãi suất Ừ, à, thì à, mình sẽ tiếp tục cập nhật à, những tin mới nhất về cái game năm chạy roll farm này à, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video chia sẻ của mình các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp tục những cái video mà mình đã mình chia sẻ về con game này à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những